biệt thự biệt thự biệt thự phía sau này cũng biệt thự biệt thự đó thì ở đây là đường Trần Đại Nghĩa và từ vị trí này đi ra đường Tôn Đức Thắng 50m thì ở phân khu này thì uh, trước đây quy hoạch là những lô đất biệt thự có diện tích đất một lô là 300m2 ngang 15 và sâu 20 thì hôm nay em sẽ giới thiệu anh chị một lô đất biệt thự như vậy có vị trí từ vị trí này qua đây ngang 15m từ vị trí này sâu vào trong này 20 m giảm bức tường của căn biệt thự này lô đất này thì có hướng à, đông bắc và hiện tại thì chính chủ gửi em với mức giá cũng rất là tốt 9 tỷ rưỡi cho 300 mét vuông đất nằm tại trung tâm thành phố Phan Thiết nằm trong một khu quy hoạch chuẩn chỉnh đẹp nhất trung tâm thành phố Phan Thiết và với mức giá này thì có mức giá chỉ khoảng 31 triệu một mét vuông đó thường mà những lô đất ở trong khu dân cư Hùng Vương này nếu mà 100 mét vuông thì thấp nhất là 40 triệu một mét vuông nhưng mà những cái lô đất biệt thự diện tích lớn như này thì chỉ khoảng 31 triệu một mét vuông với vị trí cực kỳ đẹp thì đối diện với giải biệt thự này thì có một cái công viên cây xanh ở đây đường trên Đại Nghĩa này thì bề ngang rộng 9m về hè hai bên mỗi bên rộng 5m cực kỳ rộng ở phía bên kia là trường học rồi ngân hàng rồi bên này thì ờ, điện lực đó ở đây, đây rất nhiều cơ quan nhà nước nha thì anh chị à, quan tâm thì hãy inbox cho em để em gửi sổ hồng à, và kết nối về chính chủ để hai bên à, tiến hành giao dịch lô đất này nhá em là Phương để từ kênh bất động sản Phát Thiết anh chị hãy in hãy follow kênh của em để cập nhật về những cái bất động sản mới nhất tại trung tâm thành phố Phan Thiết